và cơ sở em ở bến xe miền Tây. Đây. Các có thể liên hệ với số điện thoại của em hoặc kết bạn Zalo với em. Bên em sẽ tư vấn cho các bác. 0972414444 và Zalo cũng số 0972414444 và 0945244662 Bây giờ em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột bầu cua báo dung 6 mặt này. Đây. Khi vào chơi các bác chỉ cần đem được một cái hột này vào chơi thôi. Hai hột còn lại là hai hột trợ. Trong cái hộp bầu cua báo dung 6 mặt này thì em đã làm cái chip báo dung 6 mặt vào bên trong. Đây là máy báo dung. Khi vào chơi các bác chỉ cần bật máy lên không chơi thì mình tắt đi. Máy rất nhỏ gọn, các bác đút túi quần, túi áo, đút đâu cũng được. Và tại sao lại gọi nó là bộ đồ chơi hột bầu cua báo dung 6 mặt? Bởi vì là nó sẽ báo dung đủ 6 mặt cho các bác. Mỗi mặt sẽ có một nhịp dung. Đây. Để cho các bác rất dễ phân biệt và đánh.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 Máy rung một ngắn này một ngắn ở trong này thì chắc chắn có con nai này các bác này Đó Có nai nhé các bác nhá Máy rung hai ngắn này hai ngắn ở trong này chắc chắn sẽ có cua này Đó Có cua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 máy đánh bài, ví đổi bài. Và video của em đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau.